1951 Nam Mạng. Kính chào quý anh chị và các bạn. Chủ đề mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý anh chị và các bạn ngày hôm nay là xem tử vi tuổi Tân Mão 1951 năm 2021 Nam Mạng. 1. Tổng quan về tuổi Tân Mão 1951 Nam Mạng năm 2021 Nam Mạng sinh năm 1951 tuổi Tân Mão, tức tuổi con mèo, thường gọi là ẩn huyệt chi mão, tức mèo trong hang. Mệnh mộc, tùng bách mộc, nghĩa là gỗ cây tùng bách mệnh Tùng Bách Mộc gặp năm 2021, mệnh Bích Thượng Thổ, Mộc Khắc Thổ không tốt. Địa chi Mão gặp Sửu bình thường, Thiên Can Tân gặp Tân bình thường. Sao chiếu mệnh, sao thái âm, vận hạn, hạn Diêm Vương, vận niên Thổ Lộng Nguyệt, Thái Tuế năm 2021 không phạm Thái Tuế, Tam Tai năm 2021 không phạm Tam Tai. Tuổi Kim Lâu năm 2021 phạm Kim Lâu, Kim Lâu Lục Xúc, hạn Hoàng Ốc năm 2021 không phạm Hoàng Ốc, 2. Sao chiếu mệnh năm 2021 của tuổi Tân Mão 1951 năm mạng Sao Thái Âm là một cát tinh mạnh thuộc hành thủy, là sao chiếu mệnh tốt, chủ về danh lợi lưỡng toàn. Tác động của sao Thái Âm Sao Thái Âm chiếu mạng nam nữ thường có cơ hội bội thu về tài lộc. Sao chiếu mệnh nam giới sẽ được người khác giúp đỡ về tiền bạc, sự nghiệp nếu đang trong độ tuổi kết hôn, có thể lập gia đình. Sao chiếu mệnh nữ giới sẽ phát triển sự nghiệp mạnh mẽ, danh lợi lưỡng toàn, sinh con có lợi cho ai làm việc liên quan đến bất động sản, tu sửa, sửa chữa, xây dựng nhà cửa đều cắt lợi. Người được sao thái âm chiếu mạng, cuộc đời tốt đẹp, có phúc phần. Nếu sao thái âm hãm địa, đồng cung với văn khúc thì phần lớn làm nghề tự do. Sau này mất ánh sáng ở mão, thìn, tị, ngọ, trong lúc đó dậu, tuất, hợi, tý là miếu địa, vượng địa, cung sử mùi có sao thái dương đồng cung là chủ bình hòa. Thêm cát tinh cũng tốt, gặp sát xung phá thì bất lợi. Thái âm miếu vượng ở cung mệnh, chủ về vợ sang, có tài nội trợ, gặp được nhiều phụ nữ đẹp, nếu có thêm văn khúc thì có thể ảnh hưởng đến cung đối là quan lộc, chủ về quý. Sao Thái âm tối kỵ đồng cung với sao kình dương, chủ về tiền tài bị phá tán, bị sao của vợ, con gái, mẹ xung phá nên phụ nữ trong nhà có hình khắc thương vong. Sao thái âm ở cung tật ách thì có chứng tiểu đường, âm hư, sa bìu, phong thấp, can vượng, trướng nước, tật mắt thái âm gặp hãm địa lại thêm sắt thì bị ung thư gan. Thái âm ở điền trạch chủ về giàu có, nếu ở gần vùng đất thấp trũng, có hồ nước hoặc đường nước, sông trạch, khe đầm, giếng nước hoặc nơi ít ánh sáng thì tốt. Khi gặp sao thái âm, trong năm đương số thường gặp điều may mắn thuận lợi, tài sản thu được rất phong thịnh, nhất là vào tháng 9. Sang tháng 11 thì kém may mắn vì khi ấy là thời điểm trọng đông, thời tiết lạnh lẽo. U ám mà sao thái âm thuộc hành thủy khi thủy, khí cực vượng, tâm lý con người thường có sự biến đổi. Nhiều người nội tâm, trầm cảm, suy nghĩ nhiều, u buồn lo lắng, với bản chất là một sao chỉ tài phú. Người xưa nhắc nhở, khi có tiền vẫn phải tiết kiệm và biết cách giữ gìn. Mời bạn tham khảo sao thái âm là gì? Sao chiếu mệnh tốt, chủ về danh lợi lưỡng toàn. 3. Vận hạn năm 2021 của tuổi Tân Mão 1951 Nam Mạng. Người gặp hạn Diêm Vương sẽ có tài lộc, gia đình hạnh phúc, vẹn toàn. Thế nhưng nếu đau lâu, ắt khó qua khỏi, đặc biệt đàn bà lâm sản nạn sẽ vong mạng. Theo những tài liệu cổ xưa để lại, thì hạn Diêm Vương được cô đúc trong hai câu thơ lục bát. Diêm Vương rất kỵ đàn bà, rủi lầm sản nạn chắc là mạng vong. Theo ý tứ của hai câu thơ trên, hạn Diêm Vương bất lợi lớn đối với những người thuộc phái nữ. Đặc biệt, những người mang bầu, sinh em bé thì hạn sức khỏe, thai sản thường bị đe dọa. Tình hình nặng nhất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhiều ghi chép khác về hạn Diêm Vương, hạn này ngoài phụ nữ thai sản bị ảnh hưởng nặng nề thì những người bị bệnh đau yếu, bệnh tật nếu không được chữa trị cẩn thận cũng gặp nguy hiểm và rất lâu khỏi bệnh. Tuy nhiên, bàn về hạn Diêm Vương tốt hay xấu mà chỉ xét theo hai câu thơ trên là chưa đủ. Đối với những người bình thường khác khi gặp hạn này thường gặp vận may về tiền bạc, làm ăn rất thuận lợi. Duyên với của cải, bạc tiền hội tụ rất nhanh. Những người kinh doanh, buôn bán có cơ hội phát triển nhanh chóng. Như vậy, hạ diêm vương tốt hay xấu là tùy vào từng đối tượng. Khi gặp hạ diêm vương, có hai đối tượng phải lo lắng vì mức độ nguy hiểm cao. Đó là phụ nữ mang bầu và người bị bệnh tật đau yếu. Nếu không chú ý điều trị, giữ gìn có thể vong mạng về chầu diêm vương. Đối với những người khác khi gặp hạn này thì may mắn, hanh thông, tài lộc của cải dồi dào. 4. Vận niên năm 2021 của tuổi Tân Mão 1951 năm mạng. Thổ lộng nguyệt là thỏ vườn trăng, báo hiệu một bản mệnh có một năm vui vẻ, hạnh phúc, công danh thành đạt, tiền bạc dồi dào. Nhiều công việc trước đây bị bế tắc, đến nay tự nhiên bản mệnh gặp được may mắn, giải quyết được nhanh chóng suôn sẻ. Thi cử dễ đạt khoa bảng, xin việc hoặc thay đổi công tác thì bản mệnh nhận được nhiều chỗ tốt đang thiếu người. Trong năm này, bản mệnh ra ngoài gặp được bạn tốt, ngoài ra còn có tin vui, hỷ tín trong gia đình. Tuy nhiên, về mặt tài chính thì trong năm nay, bản mệnh tiêu pha tiền bạc tốn kém, cho vay mượn khó đòi lại được. Hơn nữa, trong năm gặp vận niên thổ lộng nguyệt thì bản mệnh cũng nên hạn chế đến nơi tiệc tùng, ăn uống. năm Tuổi Tân Mão 1951 Nam Mạng trong năm 2021 có phạm hạn Thái Tuế, Tam Tai, Kim Lâu, Hoàng Ốc Hồng. Theo tử vi ngày nay, trong năm 2021 có năm con giáp tuổi Sửu, Mùi, Thìn, Ngọ, Tuất sẽ phạm Thái Tuế. Như vậy, trong năm 2021 thì tuổi Tân Mão 1951 Nam Mạng không phạm hạn thái tuế. Bản mệnh tuổi tân mão theo quan niệm dân gian cần tránh các năm tam tai, kỷ tỵ, canh ngọ, tân mùi, tân tỵ, nhâm ngọ, quý mùi, quý tỵ, giáp ngọ, ất mùi, ất tỵ, bính ngọ, đinh mùi, đinh tỵ, mậu ngọ, kỷ mùi. Như vậy, trong năm 2021, tuổi Tân Mão 1951 năm Mạng không phạm hạn tam tai. Theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì 1368 thị Kim Lâu, tức lấy tuổi âm chia cho 9 số dư thuộc vào một trong bốn số trên thì Phạm Kim Lâu. Cụ thể dư 1 Phạm Kim Lâu thân, dư 3 Phạm Kim Lâu thê, dư 6 Phạm Kim Lâu tử, dư 8 Phạm Kim Lâu lục xúc. Ngoại trừ 8 tuổi không Phạm Kim Lâu là Tân Sửu, Tân Mùi, Kỷ Sửu, Kỷ Mùi, Canh Dần, Nhâm Dần, Canh Thân và Nhâm Thân. Như vậy, trong năm 2021, tuổi Tân Mão 1951 năm mạng, 71 tuổi, phạm tuổi Kim Lâu, Kim Lâu lục xúc. Cách tính hạn tuổi Hoàng ốc đơn giản như sau lấy chữ số hàng chục cộng chữ số hàng đơn vị chia cho 6 và lấy số dư. Trường hợp số dư 1 là nhất cát, dư 2 là nhị nghi, dư 3 là tam địa sát, dư 4 là tứ tấn tài, dư 5 là ngũ thọ tử, dư 6 là lục hoàng ốc. Như vậy, trong năm 2021, tuổi Tân Mão 1951 năm mạng 71 tuổi âm, không phạm hạn tuổi Hoàng ốc. Anh chị và các bạn thân mến, nếu thấy video này hay và bổ ích, Quý anh chị và các bạn hãy nhấn nút đăng ký ngay để theo dõi những video tiếp theo chia sẻ về phong thủy, tử vi, tứ trụ, bát tự và tướng số nhé. Ngoài ra, quý anh chị và các bạn hãy click vào chiếc chuông kế bên để nhận được thông báo mỗi khi có video mới. Cuối cùng, xin kính chúc quý anh chị và các bạn luôn bình an, may mắn. Hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.